Alo, xin chào tất cả em đã quay trở lại với kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo nơi mà mình có thể đưa ra những cái má nhận định cũng như những má đầu tư chuẩn nhất để các em có thể tham khảo và đầu tư. Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ nhận định sớm cho một trận đấu trong khuôn khổ của La Liga ở ngày 30 thì đó sẽ là trận đấu của Cadiz đối đầu với Valencia. Thì anh em có thể thấy trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2023 và được diễn ra trong khuôn khổ vòng 32 của giải đấu La Liga. Thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này hai đội bóng đối đầu với nhau thì đội bóng nào sẽ giành được chiến thắng và giành được trọn vẹn 3 điểm tiếp theo để có thể nâng cái thứ hạng của mình ờ, trên cái bảng xếp hạng La Liga mùa này. Thì mời anh em với với video nhận định ngày hôm nay của chúng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 con kèo tài xỉu được niêm yết sớm ở mức là 2.25 cùng với đó là kèo khi mà bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 1.06 và bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được 0.84 như anh em có thể thấy á, là ở kèo cực tiếp hiệp 1 thì à, sẽ được niêm yết ở kèo đồng cùng với đó là kèo tài xỉu hiệp 1 thì được niêm yết ở mức là 0.75 thì anh em có thể thấy ở trên trang sẽ có một số kèo sớm như là tỷ số chính xác này uh, ờ, kèo cực chấp tỷ số này tổng số bàn thắng này bàn thắng đầu cuối cực chấp ba cửa giữ sạch lưới này đội thắng ngược dòng tỷ số cách biệt và kèo gốc kèo thẻ thì kèo gốc kèo thẻ thì à, những cái mã kèo đó nhà cái sẽ đưa ra trước khi cái giờ bóng lăn khoảng một à, đến vài tiếng chứ còn bây giờ chúng ta chỉ có một số kèo chính kèo sớm như hiện tại thôi và hiện tại á, anh em nào mà đang chơi qua thâu qua co để mà còn mất tiền lai like, tiền phí chứ và không thể vô à, những cái má kèo mình ưa thích bất kỳ lúc nào ấy, thì anh em có thể nhìn ở trên đây có thể thấy là khi anh em ở ngoài anh kết, em kết credit là sẽ bỏ một ăn à, 0.75 à xin lỗi em là 0.78 nhưng mà ngoài thầu ngoài co nó sẽ chỉ cho anh em ăn được uh, ờ, 0.7 hoặc 0.75 mà thôi như vậy sẽ rất là mất nhiều tiền lai like, tiền phí cho bọn thầu bọn cò cùng với đó là anh em không thể tự do ra vào các kèo khác nhau như ở trên trang như vậy ví dụ như anh em thấy uh, kèo Valencia đang chấp 0.25 anh em thấy nó cao anh em có thể vô kèo đồng khi mà bỏ một vào Valencia ở kèo đồng sẽ ăn được 0.76 thì cùng với đó anh em nào mà đang chơi ngoài thầu ngoài co mà muốn có một trang chơi riêng để có thể tự do ra và kèo khác nhau cùng với là không để mất tiền like tiền phí cho bọn nó thì bọn anh em có thể liên hệ cho mình qua số à, Zalo đang hiện ở trên màn hình cùng với là tele a cộng chúng xuyên kèo để mình có thể đưa anh em vô nhóm cũng như là đưa một trang chơi riêng cho anh em có thể tham gia vào đầu tư còn đến với trận đấu ngày hôm nay, anh em có thể thấy là hai đội bóng từ trước đến nay đã đối đầu với nhau tổng cộng trong đó là 10 lần và có tới là 4 trận hòa và 4 trận chiến thắng về đội khách Valencia và có hai trận thua. Còn về cái phong độ hiện tại thì có thể thấy là phần sân của đội chủ nhà Cadiz yếu kém hơn khá là nhiều khi mà chỉ được đánh ra mức khoảng 33%. Trong 6 trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này chỉ có một chiến thắng, tới là 3 trận thua cùng với đó là hai trận hòa. Còn về phần sân của Valencia thì sẽ nhỉnh hơn một chút khi mà đội bóng này có hai chiến thắng liên tiếp ở lượt trận gần đây. Cùng với đó là có 3 trận thua và một trận hòa được đánh ra mức khoảng 42%. Thì ở trong cái trận đấu này anh em cùng mình xem qua cái Sơ đồ dự kiến hai đội bóng sẽ sử dụng lần lượt về phần sân Cadiz sẽ là đội hình 442, còn về phần sân Valencia sẽ là đội hình 532. Như hàng công cao nhất của Valencia sẽ gồm có là Edison Cavani cùng với đó là Sumel Nino. Còn về phần sân của Cadiz thì sẽ có hai cầu thủ như là số 16 Chris Ramos cùng với là số 19 Sergio Guardiola sẽ thi đấu ở hàng công cao nhất ở trong trận đấu này và có thể thấy là một số cầu thủ sẽ không thể tham gia trong trận đấu này do chấn thương như là phần sân của Kedis sẽ gồm có là Victor Chut cũng như là Roger Matic còn về phần sân của Valencia thì sẽ có là ba cầu thủ bị chấn thương và không thể tham gia như là Justin Korea cùng với đó là Andes và một cầu thủ bị uh, đang hiện tại là đang nghi ngờ như là Sumu Castillo với cái sơ đồ dự kiến là như vậy thì anh em cùng mình xem qua cái bảng xếp hạng hiện tại khi mà uh, đội khách là Valencia đang có cho mình là vị trí thứ 15 sau khi mà trải qua 31 vòng đấu thì đội bóng này đang có cho mình là 33 điểm với cái hiệu số bàn thắng là 34 bàn được ghi cùng với là 37 bàn để bị thủng lưới và vân sân của đội chủ nhà Cadiz thì hiện tại đội bóng này đang có cho mình vị trí thứ 17, 17 sau khi mà cũng trải qua 31 vòng đấu thì hiện tại cũng chỉ có cho mình là 32 điểm mà thôi. Cách biệt với vị trí thứ 15 là Valencia đội khách chỉ một điểm số. Như anh em có thể thấy là về hiệu số bàn thắng thì à, Cadiz chỉ ghi được 23 bàn sau khi mà trải qua 31 vòng đấu mà để thủng lưới lên tới là 43 bàn. Và đội bóng này chỉ có cho mình là 7 chiến thắng, 11 trận hòa và lên tới là 13 trận thua. Như anh em có thể thấy là hai đội bóng này đều đang uh, rất là sát với à, vị trí cầm nền đỏ đó là Getafe ở vị trí thứ 18 khi mà chỉ cách biệt từ 1 đến 2 điểm mà thôi. Như vậy hai đội bóng này có thể bị rớt hạng ở trong cái mùa giải năm nay bất cứ khi nào nếu mà có một phong độ thi đấu không là tốt. Còn về cái phần mà thành tích thi đấu gần đây, anh em có thấy là về phần sân của đội khách Valencia thì đội bóng này có hai trận thắng giúp họ thoát khỏi cái khu khu vực mà xuống hạng khi mà vừa mới nhảy lên được ở vị trí thứ 15 thì có thể thấy là đội bóng này hiện tại là đang có cho mình là 4 trận thắng, một trận hòa và 5 trận thua trong 10 trận đấu gần đây nhất. Còn về phần sân của Kedic thì ở trong cái mùa giải năm nay, đội bóng này có cho mình là hai chiến thắng cùng với đó là 4 trận thua và 6 à, xin lỗi em là 4 4 trận hòa trong 10 trận đấu gần đây nhất thì có thể thấy là một số trận thua như là trận thua trước Osasuna với tỷ số là 1-0, trận thua 2-0 trước Real Madrid. Thì anh em cùng mình xem qua một số trận đấu của đội bóng này khi mà uh, có tỷ số là 1-0 trước Osasuna thì trong trận đấu này Cadiz là đội chủ nhà lại đưa ra mức chấp là 0.5 nhưng lại để thua kèo cho Á khi mà để tỷ số là 1-0 nghiêng về phía đội khách Osasuna. Cùng đó ở trong trận đấu này thì sẽ có là lên tới là 13 góc nhưng mà chỉ có một thẻ đỏ và một thẻ vàng mà thôi. Còn về trận uh, thua trước Real Madrid ở lượt trận ngày 16 tháng 4 với tỷ số là 2-0 ở trong trận đấu này thì à, đội khách Real Madrid đưa ra mức chấp là một trái hòa và đã thắng được kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-0 cùng với đó ở kèo à, góc và kèo à, thẻ thì có thể thấy trong trận đấu này cũng có là 10 à, một phạt góc cùng với đó là một thẻ vàng còn về trận hòa gần đây của đội bóng này trước Epanzo ở lượt trận ngày 22 tháng 4 thì ở trong cái trận đấu này nhà cái sẽ đưa ra mức chấp 0.25 cho Evanzo ở trong trận đấu và đã giúp cho Cadiz thắng được kèo châu Á khi mà tỷ số là không đều. Còn ở phạt góc và thẻ thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì cũng có khá là nhiều phạt góc khi mà có là 10 phạt góc cùng với đó là 6 thẻ vàng. Còn về phần sân của đội khách Valencia thì anh em cùng mình xem qua hai trận thắng gần đây nhất của đội bóng này khi mà trận thắng à, là 2-1 trước uh, Valladolid ở trong cái lượt trận ngày 28 tháng 4 vừa rồi thì có thể thấy là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.75 và đã thắng được cái kèo châu Á các mẹ tỷ số là 2-1. Cùng với đó ở trong cái à, trận đấu này thì uh, sẽ có là 8 góc cùng với đó là 4 thẻ vàng đều nghiêng về phía phần sân của Valladolid. Còn về trận đấu mà thắng 2-0 trước Eche thì ở trong trận đấu này thì nhà cái đưa ra mức chấp cho Valencia là mức chấp 0.5 và giúp cho Valencia thắng được kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-0 cùng với đó ở kèo phạt góc và kèo thẻ thì có thể thấy ở trong trận đấu này thì có khá là nhiều góc khi mà có lên tới là 17 góc cùng với đó là 4 thẻ vàng còn về một trận thua gần đây của đội khách khi mà thi đấu với Sevilla ở cái lượt trận ngày 17 tháng 4 thì trong trận đấu này nhà cái lại đưa ra mức chấp cho Valencia là mức chấp 0.5 và đã thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-0 nghiêng về phía đội khách Valencia xin lỗi em là nghiêng về phía phần sân đội khách Valencia cùng với đó là trong trận đấu này thì sẽ có là một thẻ đỏ cùng với đó là năm thẻ vàng và tám góc thì như những cái trận đấu mà mình vừa đưa ra cho anh em xem thì ở à, trong khoảng 6 trận đấu của hai đội bóng mà thi đấu ở trong cái lịch sử gần đây á thì đều có số phạt góc là từ 10 phạt góc trở lên Vậy thì ở trong cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng thì sẽ như thế nào thì anh em có thể xem qua đây. Thì uh, trong khoảng là 4 trận đấu gần đây mà hai đội bóng chạm trán với nhau thì uh, Cadiz có một trận chiến thắng 1-0 trước Valencia ở lượt trận ngày mùng 7 tháng 1 cũng với đó là Valencia có một trận thắng 2 1 trước uh, Cadiz ở cái lượt trận ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023 trong cái cúp Copa del Rey thì anh em cùng mình xem qua một số trận đấu như ở đây thì uh, trận thắng 1-0 trước uh, Valencia thì ở trong trận đấu này thì nhà cái đưa ra mức chấp cho Valencia là mức chấp là một trái hòa và trong trận đấu này thì kèo châu Á đã hòa cùng với đó là trận đấu này có khá là nhiều thẻ có thể coi như là một uh, cơn mưa thẻ vàng ở trong trận đấu này khi mà có lên tới là 11 thẻ vàng cùng với đó là 15 góc còn ở cái trận hòa không đều ở lượt trận ngày mùng 3 tháng 4 thì anh em cùng mình xem qua trong trận đấu này thì có thể thấy ở trong trận đấu này nhà cái đưa ra mức chấp là 0.5 cho Valencia và đã giúp cho Cadiz thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là không đều trong trận đấu. Và anh em có thể thấy ở trong trận đấu này là một trận đấu khá là nhiều thẻ vàng khi mà có lên tới là 9 thẻ vàng cùng với đó là một thẻ đỏ. Và trong trận đấu này thì sẽ có là 7 góc còn ở những cái trận đấu khác như là trận đấu của Valencia thắng 2-1 thì ở trong trận đấu này anh em có thể xem qua khi mà nhà cái sẽ đưa ra mức chấp cho Valencia là mức chấp là một trái hòa và trong trận đấu này đã hòa kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1. Cùng với đó trong trận đấu này cũng là một trận đấu có khá là nhiều thẻ vàng khi mà có lên tới là 9 thẻ vàng cùng với đó là một thẻ đỏ và lên tới là 12 góc. Còn về một trận đấu hòa không đều ở lượt trận ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021 thì ở trong trận đấu này thì nhà cái sẽ đưa ra mức kèo là Valencia chấp 0.25 và đã giúp cho Cadiz thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là không đều cùng với đó trong trận đấu này lại là một trận đấu có khá là nhiều thẻ được đưa ra khi mà có lên tới là 7 thẻ vàng cùng với đó là chỉ có bốn góc thì như em có thể thấy ở trong bốn trận đấu mình vừa đưa ra cho em xem ấy, thì bốn trận đấu này là bốn trận đấu có rất là nhiều thẻ vàng được rút ra cũng với là thẻ đỏ cho nên ở trong trận đấu này <laughs> một má kèo à, tài thẻ là một má kèo sáng và là một má kèo anh em có thể tham gia và suy nghĩ để đầu tư còn về nhận định ngày hôm nay về trận đấu của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định cho em một má kèo duy nhất ở trong trận đấu này đó là má kèo Valencia được uh, thi đấu ở trong kèo đồng thì như em có thể thấy hai đội bóng này ở trong trận đấu này thì à, sẽ được thi đấu ở mức kèo đồng. Cùng với đó là khi mà Valencia đứng ở vị trí thứ 15 và Cadiz đứng thứ 17 thì hai đội bóng này sẽ thi đấu rất là nhẹ nhàng ở trong trận đấu này để có thể đảm bảo cái vị trí an toàn của mình ở trong trận đấu này. Cùng với đó thì à, ở trong cái à, lịch sử thi đấu gần đây thì Valencia có hai trận thắng đó là trận thắng 2-1 trước Valladolid cũng với là trận thắng 2-0 trước Eche thì hai trận thắng này sẽ giúp cho Valencia có thêm động lực và sự tự tin để thi đấu trước à, một đối thủ yếu hơn đó là Cadiz. Vậy nên cái má kèo mình đưa ra trong video này để anh em có thể tham khảo đó là má kèo Valencia à, được thi đấu trong kèo đồng là một má kèo sáo là một má kèo đá để em có thể tham gia vào đầu tư ở trong trận đấu này cùng với đó là những má kèo tài xỉu kèo phạt góc và kèo thẻ thì những cái má kèo đó mình sẽ đưa ra ở trong nhóm trước từ 10 đến 15 phút khi mà trận đấu sắp được diễn ra bởi vì những cái má kèo đó mình cần được uh, những cái thông tin đội hình cũng như thông tin liên quan đến trận đấu để mình có thể quyết định và đưa ra những má kèo ngon ăn cho anh em có thể tham gia vào đầu tư còn hiện tại thì mình chỉ đưa ra cho em là má kèo Valencia được uh, thi đấu trong kèo đồng mà thôi anh em nào mà muốn nhận những, những cái má kèo ngon ăn cũng vẫn là một trang chơi riêng để có thể tự do ra vào các kèo khác nhau thì có thể liên hệ cho mình qua tele a còng chúng xoay kèo cũng như là zalo đang hiện ở trên màn hình để mình có thể đưa anh em vô nhóm cũng như là một trang chơi riêng để em có thể tham gia vào đầu tư và video ngày hôm nay của mình nhận định sớm về trận đấu giữa Cadiz đối đầu với Valencia cũng chỉ là video nhận định sớm chứ mình không khuyến khích anh em tham tham gia và đầu tư theo cái mã kèo mình đưa ra trên video này và chỉ mang tính chất tham khảo cho anh em xem sớm mà thôi những mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất là chỉ có ở trong uh, tele a còng chúng tôi kèo cũng như là zalo đang hiện ở trên màn hình chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại em vào các video tiếp theo trên kênh chúng soi kèo cũng như là việc dùng bóng đá